cái đề tài bữa nay à, giờ mới nói chuyện xong với mẹ Phật mẫu Phật như chị đề mẫu thì mẹ nói mấy cái điều thắc mắc bữa giờ mấy người à, cứ comment á cứ hỏi Lý Hồng Chí là ai sư cô vô thượng hải là ai rồi tổ sư Trần Tâm Roma là ai rồi gì nhỉ? ông gì đó à, ông cà phê là ai đó đóng vậy đó thì gom lại nói cái coi hỏi nói chuyện với mẹ rồi xong thì hỏi à, bây giờ những cái người cái hỏi lại sao người tàu người hoa họ quay về hướng bắc họ lại rồi những cái người ở những cái tiểu bang xa không có chùa không có thầy những cái người mà giống như ờ, giống như bên Vũ Hán á, những cái người mà vô nhà thương, vô nhà thương tạm á, nằm trong đó chờ chết mà họ không có đạo nếu mà những người đó mà hôm nay được hiểu được cái này đó họ cũng được có phước nghĩa là cứ à, chủ đề là quay về hướng đông bắc mà cứ thành tâm khấn lại à, từ nay à, ờ, con quy y à, tự quy y mình gọi là tự quy y nha mình không cần thầy tự quy y à, để được à, cứu được à, bớt cái nghiệp thì cái đề tài bữa nay là lại hướng đông bắc và đồng thời phụ thêm mấy cái comment hỏi vậy đó để trả lời cho xong để quý vị đừng có à, hỏi lung tung rồi đụng chạm thì trước tiên á, thì mình à, nói vấn đề mấy nhân vật mà nó thường mà ta hay hỏi á lý ông chí là ai à, sư cô vô thượng hải là ai rồi ngài master ruma trần tâm là ai rồi à, cái anh vũ gì đó cà phê là ai thì trên cho biết tất cả những gì đó tiền kiếp của họ cũng đã là thầy thì ở cái thời mạt pháp này bao la lớn họ cũng tiếp tục tái sanh để mà tiếp tục dìu dắt cũng là thầy à, nhưng chưa có đạt đến chánh giác như là phật đó, thì ờ, nhưng mà không phải là xấu nha cũng ok cũng không tránh lắm ừ, cũng không tệ chỉ riêng có ông cà phê á, thì còn còn phiền não ở trần gian nhiều ở thì trên nguyên nhân nói làm sao thì nói như vậy thì cũng ờ, đó tất cả những cái gì đó tiền kiếp của họ cũng đã con <clears throat> đã từng làm thầy nhưng mà chưa có đạt đến chánh giác rồi xong nếu gì nào có nghe rồi là đừng có hỏi nữa thì cũng không có kiểu mỗi người nào làm mỗi công việc xuống đây ai là thợ ờ, máy thợ máy tài cải tài cải tài công tài công người <laughs> bổn phận ờ, ai cũng là tốt hết không có sao nhưng mà tùy tùy duyên mỗi người có duyên cái thứ hai cũng muốn đề cập đến mẹ ra lệnh gỡ mấy cái clip mà có đụng chạm đụng chạm như là clip thì à, có cái clip Hồ Chí Minh ở đâu đó cái đó thật tình việc nói chứ không phải chính trị hay là chọc ai hay là muốn khiêu khích ai gì đâu xin lỗi mấy đảng à, mấy con cháu ngoan bác hồ không phải chị không có ý đó chị nói thật tình đó nhưng bên trên kêu gỡ lý do thì không có sợ chính trị thì cũng chẳng có làm gì thì phải sợ thì cũng không có sợ AK vô mấy cái của kiệt phá rối cũng không luôn đừng hiểu lầm cái đó càng phá rối thì mình càng học hỏi thì cũng chẳng sợ băng tiên giáo cũng không có gì chắc kia không có làm gì đụng chạm từ bi mà đó kẻ thù mục đích cái kênh nó việc lên đó là để an ủi tinh thần các à, người à, tu tập tinh tấn thêm học hỏi à, những về phía tâm linh để biết có nhân quả để mà được giờ chót có thể bớt sát sanh ăn chay niệm phật giờ chót rồi biết tu tập à, biết có à, có cõi siêu hình kế bên tức là biết cái nhân quả những người không có tin trời không tin đất không tin ma thì muốn làm gì làm cứ nghĩ đâu mình đứng giữa trời mình là mình muốn làm gì làm nó không phải vậy thì kênh kiều mục đích là giờ những ngày giờ phút chót này á mọi người gán thay đổi tu tập giờ chót à, trai niệm phật rồi sám hối à, bao nhiêu chuyện cũ vậy đó có thể thay đổi hết thay đổi dòng mệnh thì không có sợ gì mà phải gỡ xuống nhưng mà kiều phải để cho nó trong 3 ngày ai muốn coi coi cho đã đúng ba <laughs> ngày sau thì gỡ xuống nó là trên à, kiều quý vị nên nhớ nha mỗi một cái gì kiệt nói là mấy mấy tư thần cho thiên xung quanh đây nè mỗi một cái gì lên trên đó ngày xưa kiệt bỏ lên mấy cái đó là ở trên cha thượng đế ra lệnh lấy xuống cái nào cho nó lên là lên cái nào không cho lên là lên không có được á chứ không phải cái cái gì mà muốn lên trên mạng là lên đâu đó, thì uh, những cái kênh uh, đụng chạm gì đó nó không biết có đụng chạm không mà ta nghĩ đụng chạm gì thấy nó cũng thường thôi mà đâu có gì đâu thì ổng ở đâu mình nói ở đó chứ mình đâu có nói thìm đâu thì sẽ gỡ xuống trong 3 ngày việc sẽ để đó thì hôm nay cái cái cái clip này chủ yếu là trả lời đó mấy nhân vật đó đó và đồng thời ờ, gỡ xuống những cái mà bác hổ đâu Ờ, bắt trọng rồi đó này nọ thì sẽ gỡ xuống bắt quan rồi đó thật sự ông quan á ông có phước ông mới được ở cái miếu hắc đế ở trên nói vậy á cái ông cũng có trang mạng chứ còn nếu không á ông ở uh, đâu xấu rồi sao rồi uh, biết được bắt trọng ở cõi địa la thiên là cũng là xuống làm nhiệm vụ có thể ngoài người ta không hiểu mình không bình ổng mình cũng không phải nói xấu ông cũng bình thường nha nhưng mấy kênh đó thì mẹ cha trên ra lệnh phải gỡ xuống chỉ là nói để mà nhiều dắt mọi người biết tập ăn trai niệm phật trong lúc này bây giờ nguyên bữa nay nguyên cái thành phố bắc cali này chính quyền ra lệnh hãng xưởng đóng cửa hết xe chạy ngoài đường cảnh sát có quyền kêu lại bắt cái hỏi đi đâu á cho nên nó giống như ngày tận thế mình ở đây bốn mấy năm chưa từng thấy cảnh vật như vậy buồn một chút thì sẽ nói mẹ mới về dạy cái gì rất là quan trọng giờ mình nói mấy chuyện này đi thì đó, ờ, mấy mấy đã mấy nhân vật nổi tiếng mà thường thường ai hay ờ, comment bỏ lên hỏi chuyện đó thì trả lời đó họ là những người như như thầy thôi uh, teacher A vậy biết teacher M thì giáo sư phụ vậy đó xuống cái thời mạt pháp này ai cũng lấy công bồi đức nhưng mà cũng là tốt nha không tránh cũng không tà chỉ có ông à, cà phê đó không còn à, không còn gì hồi nãy mới gì nói gì còn chút phiền não à vậy dạ, đó là nguyên văn cũng tránh không tà ừ, mà vậy thôi à, máy không có đụng chạm nha rồi à, kế tiếp thì sẽ gỡ mấy cái kênh xuống lý do gỡ là vì à, mẹ nói á, dầu cho tà họ cũng có giống như mình mấy thầy hay giảng có con ờ, có tà thì cũng có ma tà con tà cháu theo ủng hộ vậy đó thì khi mình nói một cái gì đó có thể mình đón nữa nha có thể là mấy à, mấy bộ đội mà chết nhiều mà thương Hồ Chí Minh nó theo phá mình hay gì không biết mà trên à, nói cũng không nên với lại với lại là cái cái cái đu đi cái chớp của kia là chỉ làm cho tất cả tránh tà gì á cũng sau này cũng hiểu có nhân quả và cố gắng tu tập và dạ, phải biết ở cái thời này là Phật sắp ra đời ai cũng phải gán lên để mà còn gặp được Phật Di Lạc chứ ờ, còn nếu mà ờ, mẹ nói mà để mấy cái đó đó con sẽ khó có độ được những cái người xấu đó là nguyên nhân mẹ nói biết sao độ được người xấu người xấu rồi người xấu thì những cái người mà chắc binh Hồ Chí Minh quá nó khó độ chắc vậy thôi tôi gỡ xuống để mà mốt tôi còn gặp lên quý gì đúng rồi đó, thì à, tà cũng độ chánh cũng độ sau này vậy đó khi mà phật di lạc giảng pháp bài đầu tiên á thì vậy clip nhỏ nhỏ trả lời lượt hết bốn năm nhân vật quan trọng dễ bển á à, ông, ông cà phê ông cũng có lực nó nghe nhưng mà cũng còn chút phiền não đó thì quý gì nói vậy á ừ. cái ờ, cái này cái hỏi trên thì ờ, bây giờ tất cả những người ở trong nhà trong nhà mà mình không được đi chợ cũng không được đi đâu cũng được ra đường cũng không đi làm rất là mệt bực bội rồi cũng không có những người không có đạo là càng bực nó càng khó chịu à, thời buổi này bớt ờ, tụ tập nhậu như là BBQ hay là tiệc tùng hay là bết đế gì đi ừ. cảnh ờ, u, u sầu nhiều thì mấy người mà mấy người phật tử thì họ buồn họ do đọc kinh rồi cũng thoải mái lại sắm hối rồi khỏi cần phải đi ờ, fitness chứ giờ vô fitness 24 fitness này nọ còn chết nữa thì ờ, cái clip vừa rồi á thì có để là tại sao cái triệu triệu người Trung Quốc kéo ra đường mà lại về hướng Đông Bắc nó khôn lắm á biết hướng Đông Bắc á, là hướng Phật hướng trời không á ở trên giống như ngồi hướng này nhìn xuống là thấy vậy đó cho nên chỉ cần thật sự thành tâm đi ra sao hè này sao hè cứ về hướng đông bắc mà lại à, hôm nay xưa giờ con không biết hôm nay con biết à, thành tâm sám hối xin quy y với phật với trời à, cứ lại hướng đông bắc nếu người nào mà chỉnh trọng á, thì à, có 12 bông 12 trái cây 12 à, loại hoa vậy đó để 12 chung 12 nước 12 rồi ngũ quả trái cây thì cái đó là buổi lễ trịnh trọng và cắm 12 cây nhang rồi lại 12 lại còn nếu mà bình thường thì cứ bình ra ngoài cứ khấn lại thôi không có cần phải à, trịnh trọng vậy còn nếu mà muốn trịnh trọng thì vậy còn ví dụ như à, người đạo công giáo người đạo phật người đạo công giáo có thể lén vợ đạo phật đi ra ngoài ngoài đó lại cũng được À, thì tức nghĩa là mỗi mỗi tự nguyện mỗi người đó là lời ở trên nói dạy Phật mới dạy đó cứ ra khấn thì khi mình như vậy đó mình ở trên trứng hết sẽ thành tâm thì cứ hướng về đông bắc đó lại y như kiểu tu tàu vậy đó nhưng mà nó lại là tập thể còn mình và cá nhân gia đình bây giờ rảnh nè thì ờ, nó rất là hữu hiệu trong cái thời điểm này là lời Phật mẫu dạy mới dạy thì cái clip này kiệt nói à, vậy sao à, lại về hướng đông bắc tự quy y lại hướng đông bắc ừ. và đồng thời kèm thêm mấy đề phụ là mấy nhân vật nổi tiếng ở San Jose bây giờ <coughs> ra nó điều hưu xe nhắm anh freeway xa lộ không có ai không có không có nhiều xe không ai được ra đường cảnh sát đứng canh mày đâu chưa từng thấy Mỹ này ở Mỹ nó không có sao ở trên nó không có sao chỉ có cái là nước Mỹ này nước giống như giàu quá nó spoil sợ dân nó mà có chút gì á mà nó kéo hàng xóm kiếm á nhỏ con nó không hiếp đập cửa kiến chợ búa rồi mấy thằng mỹ đen thằng thích làm cái gì đó cũng như lâu ngày nó không có dịp cúp điện cái nó làm liền hết anh cẩn thận mấy vụ đó như đạo Phật thì cái clip nho nhỏ lại về hướng Đông Bắc nếu mà muốn trịnh trọng thì uh, à, 12 nước 12 trái cây 12 hoa lại thành tâm sám hối à, từ nay con ăn à, chay niệm Phật à, tu Phật vậy đó à, về hướng Đông Bắc y như cái, cái triệu dân tàu nó lại vậy đó thì à, sẽ rất là hữu hiệu đó lời Phật ở trên vừa mới dạy mới vừa nói chuyện với phật mẫu xong là như sẵn cái khỏi luôn mấy nhân vật mấy thơ khờ cái khỏi á trên cũng tới nhị lắm không có nói cái gì chỉ nói chung dung thì nói dạng vậy đó với anh vậy đó cũng là những bậc thầy ở trên xuống để mà phụ tay dạy dỗ chúng sanh thời mạt pháp này thôi à, thì à, xin à, hẹn à, clip kế tiếp ở Di Đà Phật xin chào